した。 치킨 认真。 chờ thế thôi rồi vào lớp muộn thôi nào các bạn giơ tay đúng như này luôn nếu các bạn muốn tham gia đó các bạn chỉ cần giơ tay như này thôi thế nhiều khi comment mi mi mi thì cô không đọc được right à, các bạn nào bạn nào muốn tiếp nào bạn nào muốn làm thử kích tiếp nào who can who can bạn tên Kim Anh nhắn hoài bạn Kim Anh là bạn nào nhỉ bạn nào bạn nào chơi được nào nhạc to quá con nghe không rõ à thế thì mình phải cho bé thôi đó thì con nghe rõ chưa con nghe rõ chưa yes rồi con cho bé rồi nhá à, bây giờ các bạn nào bạn nào tí nữa mà cô gọi nha các bạn cứ giơ tay như này thôi bởi vì cô sẽ nhìn ở trên màn hình chứ đánh máy này không nhìn thấy right I can see you You just raise your hands. Lúc nào cô gọi một bạn tiếp theo thì các bạn cứ raise your hands như này thôi. Got it? Các bạn hiểu chưa nhỉ? You got it? Right. Bây bạn nào muốn tham gia thử thách nào? Giơ tay nha, giơ tay nha, giơ tay nha. Ogi Phạm Khánh Hà có có tham gia không? Do you want to join? No, you don't want. Khó hay gì nhỉ? Nào, Vũ Đình Tùng đúng không? Vũ Đình Tùng rồi. Được rồi, Vũ Đình Tùng rồi con chuẩn bị nha cô sẽ gửi thuật cho Vũ Đinh Tùng chơi trò chơi này thì mình cần phải mở gần hết các lá bài một cách nhanh nhất và ghi nhớ chúng một cách rõ ràng nhất. Được không nhỉ? It's true hard. No, it's not. Trong cái trò chơi này mình sẽ mở hết tất cả các lá bài nhanh nhất có thể để mình ghi nhớ các vị trí của các lá bài phù hợp với cái từ mà mình muốn nối vào với nhau. Right. Ok, chứ không phải là mình chỉ bấm một từ xong mình cứ bấm loạn lên loạn lên nối nối như này thì nó sẽ không thể nào mà mình ghép lại được mình phải mở liên tục liên tục liên tục mở ra mình mở ra mỗi lần mình được mở hai lá lần sau mình mở hai lá khác lần sau mình mở hai lá khác nữa và mình ghi nhớ được vị trí của lá bài nếu mà mình đã thấy từ và ảnh khớp nhau mình sẽ liên tục liên uh, chọn nó một cách tức thì luôn got it ôi huy có giơ tay rồi ok lúc mà lúc mà mở lên ấy, thì chắc chắn các con sẽ không thể nghe được giọng của cô rồi tại vì đấy là tiếng của một cái app ok và trong lúc uh, mình ờ, đang làm bài thì cô sẽ không nói gì đâu nhá bây giờ bạn nào là who can nó không khó đâu con cầu xin cô luôn nó sao cầu xin gì cầu xin gì nào Phí Kim Ngân hay là ai đây? cái lúc bảo gọi con à gọi con đấy gọi con có giơ tay đâu mà gọi. Tôi phải giơ tay lên cô mới biết được chứ. Bây giờ nha, bây giờ cô mở vào game xong thì các bạn giơ tay lên, bạn nào giơ tay nào bây giờ cô mở. Cô xin phép được xem là bạn nào đang giơ tay nào. Bạn nào đang giơ tay? Có thấy bạn nào giơ tay đâu? À, ôi giời, ở trên này hết à? À ok ok cô hiểu rồi, cô hiểu rồi nào. Bây giờ xem nhá, bây giờ cô sẽ gọi cái trò này nó dài lắm hôm nay lớp mình con gọi hai lượt thì các bạn cũng không làm hết được đâu yên tâm đi ai cũng gọi hết ạ rồi tốt lắm bây giờ cô sẽ um, share màn hình nha Đó. quan trọng đó là kỹ ờ, năng ghi nhớ từ ghi nhớ nhanh gọi là short term memories đó và rất rất nhiều những bạn bỏ qua kỹ năng này ok chưa nào hôm nay cô thấy có một bạn là khả hân đông hay đông khả gì đấy bạn tóc ngắn đây có mở mic một chút nhá Can you hear me? Các bạn nào thao tác lên nào, thao tác lên nào, mở mic lên nào. right có nghe được cô không nếu bạn nào không thì cô đành phải lướt qua nha con nào hello teacher yes good job đấy học phải thế như đúng không nhưng khi mà các bạn học là nhanh nhanh chóng lên nha rồi hơn are you ready for this yes yes khi mà mình tham gia nha mình phải nhớ là mình mở các lá bài nhanh nhất có thể này rồi sau đó mình sẽ tìm được ra là à hai lá bài nào là hình của nhau nhá vừa ghi nhớ trí nhớ mà g gọi lại từ được chưa có sẵn sàng chưa nhanh tay nhanh chân nhá Good job. con hơi chậm một tí sẵn sàng chưa ạ? không phải cứ học ờ, là từ này nghĩa là gì xong học xong làm bài tập ghi từ ờ, như thế thì cũng ok thôi nhưng mà các bạn sẽ không vận dụng được họ tên của con là Nguyễn Ngọc Hân 不炸。 bỏ chuột ra nào khang bỏ chuột ra nào ok nào bây giờ cô nha cô bảo này có một bạn bạn hồ đức khang ấy mặc dù cô đang sử dụng chuột nhưng mà cô không yêu cầu như thế bởi vì là lớp mình gọi lần lượt mà đúng không trong lúc các bạn đang làm bài tập mà nếu mà hồ đức khang yêu cầu như thế thì như bạn phí kim ngân vừa rồi là bạn ấy không dùng được chuột đấy đúng không thì Kim Ngân làm lại bài nhá Ok cảm ơn nha Hồ Đức Khang nha chút nữa đến giờ của mình thì bé sẽ vào nhá trận lớn cô có cô có danh sách học sinh mà đúng không đây này đấy cô ơi con bấm vào màn hình nó cứ cho con dùng chuột ý ờ, ok nào bây giờ phí kim ngân nào bây giờ con mở mic cho kim ngân nào rồi các bạn nhá một là bạn khang không yêu cầu sử dụng chuột nữa như vừa nãy là ngân không không thể nào mà ao được ra cái việc ờ, dùng chuẩn nữa này chưa 啊啊啊！ con dùng máy tính bảng nên không hả, có hả? chuột. Con bảo lại nào. Con dùng máy tính bảng. Ôi dồi Con dùng máy tính bảng nên rồi. không có chuột. Không biết là đang thanh minh cái gì đó nhưng mà tình hình là là là là, là phải ờ, bảo bố mẹ ngồi cạnh nhá. Không là mình không biết dùng nhiệt đi. Không có bấm được đó cô. Ừ. Ok, Khánh Vân nào, Khánh Vân thì vừa nãy là chuột hình như là mạng nó hơi lát cho nên là Khánh Vân chưa ấy được đúng không yeah. Dạ. không sao những cái cái này nếu mà bạn nào mà học cô sẽ kiểm tra bạn nào vào lớp trăm và đầy đủ ấy thì cô sẽ ờ, trực tiếp tặng quà này có nghĩa là đến cuối bây giờ cuối tháng đúng không cô trên cuối tháng sau ấy cô sẽ xem là bạn nào học đủ này bạn nào mà chăm chỉ này thì cô sẽ trực tiếp chọn ra 10 bạn để có thể hỗ trợ cài cái phần mềm này vào trong máy cho các bạn nhá được không Đủ riêng luôn Right. Ok, thank you Khánh Vân. Hà Bình An và Thỏ nào. Dạ. Đấy, cô mời lần lượt mà. Nó theo danh sách hết ạ. Hà Bình An và Thỏ Bông thì không thấy đâu rồi. Uh, vì camera của con bị hỏng. What's wrong with your camera? Camera của con xả hung nay con vào thì ngày hôm nay con vào mùa thu khác thì đến à, ok là thế bây giờ con có dùng được máy không dùng máy được ạ à. chuột okay, con good job so now I will give you the remote control and then you will help me to find another card uh ừ -huh. rồi cô sẽ tắt cái tiếng này đi để cho các bạn ờ, đỡ khó nghe trong quá trình làm bài nhá bạn nào nhờ bạn uh... vừa gọi xong Hà Bình An ơ ờ. Hà Minh An chuẩn bị dùng chuột nhá. Oh, can you can you use the screen? Can you use the screen? Good job. Yes. You click on it. Ờ, ừ. ừ. Chicken. You you click on the chicken for me, please. Where is the chicken? con chiếc kiển đây dạ, mình ngắt à, không dùng được à, ok chính xác rồi yes à, exactly cow <gasps> cow oh no you got this oh look at this it's a pity that's a pity hơi đáng tiếp một chút đúng không ok ừ. thank you không với không Ok, nào bây giờ nha, bây giờ các bạn đã quen danh sách có con cô có nhưng mà quanh quy tân huy nó lại ở dưới con lại chữ vi. <laughs> Đây, bạn tiếp tục sau đó là bạn Phạm Minh Kiệt có sẵn sàng chưa nào? Yes. Yes, can con có con có sẵn sàng dùng chuột không và đường truyền có ổn định không nào? Yes. Tốt đấy phải như cái hân vừa nãy ấy. cái hân đi cái bạn hân đi bạn ấy bấm liên tục liên tục liên tục ấy đấy bạn ấy hiểu bài á bạn là phạm minh kiệt đúng không cô sẽ cho minh kiệt sử dụng màn hình nha Okay, can you use the screen now? yeah, Minh Kiệt dog bấm tất cả các con dog mà con nhìn thấy nào dog dog exactly rồi thank you Minh Kiệt đấy tốt lắm Minh Kiệt vừa làm xong á rồi tốt thank you Minh Kiệt okay next one who can who can song minh kiệt là ai nhỉ song minh kiệt này khánh vân vũ văn à vũ văn huy đây rồi đây rồi vũ văn huy vũ văn huy nào đó Okay, can you hear me? Yeah. Con nghe được cô không? Yes. Cô không nghe được con. Quân Huy nói to yeah. nào con nghe được cô không? Yes. Yes, good job. Đây con sẵn sàng chưa? Làm nhanh nhá. Yes. Okay, I will say the screen now for Vũ Văn Huy. Thank you. của anh Huy à okay của anh Huy so you can use the screen now anh Huy yeah yeah cat you put the button to the cat as you see where's the cat anh dùng chuột now. Ôi dồi ôi. Yes, ok. Thank you. Rồi, hình như là các bạn có vẻ chưa quen lắm đúng không? Nào, cho cô dùng lại chuột nhá. Thank you anh Huy. Thank you so much. Nào. Ờ, thế con uống, uống nước đi. Nào, bây giờ con dặn nha thường thường là các bạn uh, học online thì các bạn thường thường là chỉ có ngồi nghe này đúng không nhờ và các bạn uh, có những thi thoảng là các bạn có tất cả cam cơ tuy nhiên là trong lớp của mình ấy cô đã dặn ngay từ đầu nhá những bạn nào mà chưa thực sự thành thạo máy tính này đó, thì các bạn sẽ trong các cái buổi học của cô thì các bạn sẽ nhờ bố mẹ ngồi cạnh đâu nhờ để để thi bởi vì là thường thường là thứ tư sẽ là buổi ôn tập thứ tư sẽ là buổi luyện tập và các bạn sẽ phải sử dụng màn hình rất là nhiều đó một số các bạn mà còn nhỏ thì các bạn sẽ chưa quen việc sử dụng màn hình vì vậy là cô hy vọng rằng là trong đến buổi sau nhé kể cả thứ hai hay là thứ tư đi chăng nữa thì hoặc là có anh chị ngồi cùng này hoặc là hai là bố đây hoặc là mẹ ngồi cạnh để có thể giúp đỡ các con trong quá trình mà mình sử dụng máy tính nhá right con dùng bằng điện thoại ừ, dùng bằng điện thoại thì dễ hơn mà sao sao mà vừa nãy cô thấy có rất nhiều bạn lúng túng trong quá trình mà mình sử dụng nhỉ rất là lúng túng hay là run quá hả hay zoom quá hay như nào à, cũng ảnh hưởng ở chỗ là một số các các bạn sau ví dụ như đến bạn anh khoa này bạn hiệp kiên hồng phúc hồ đức khang này đấy thiên ân này khánh linh này an nhiên này đây các bạn ở đằng sau bây giờ mình lại gần hết giờ học rồi và mình vẫn chưa được đến lượt vì vậy là uh, đó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong quá trình mà học tập ấy để rút kinh nghiệm cho lần sau nhá để rút kinh nghiệm cho lần sau thì lớp mình sẽ cố gắng là những bạn nào mà các bạn chưa biết sử dụng thành thạo máy tính này hay là chưa sử dụng thành thạo được điện thoại thì chúng mình sẽ nhờ người lớn ngồi cạnh được không nhỉ? Right. Bây giờ cô sẽ thử gọi Hoàng Hiệp nào. Hello. Yes, Hoàng Hiệp. Okay. I hope that you can use uh, the computer effectively. Cô hy vọng rằng cô sẽ sử dụng máy tính một cách thành thạo và hiệu quả nhé. And now I will give you the remote control. Are you ready for this? Yes. Yes, good job. Hiệp giúp cô mở mở trang tiếp theo nha, mình mới được ba ải thôi. Thank you. Cô làm gì đấy? À. Đấy mình vẫn bị khóa các ải sau thì hôm Hiệp làm cái ải này thật là trao chuốt cho cô nhá. Where's the crocodile? Ooh, ooh. Crocodile, crocodile. Mm. Duck, duck. Click on the duck. <laughs> lỡ tay rồi, lỡ tay mất rồi, lỡ tay mất rồi. Không sao, mình đã qua được một ải đầu tiên rồi. Thích cái này. Dạ. Tôi sao con nói mãi nó không được thế? có thể là do đường truyền mạng không ổn đấy không ổn định á ừ. thế này nó sẽ không bấm được Thôi không sao nào bây giờ nha bởi vì là lớp mình bây giờ mới đến ải 3 vì vậy trò này chắc chắn là mình sẽ phải ôn lại bài theo quizy rồi và để kiểm tra các bạn tất cả các bạn trong quizy thì cô sẽ gửi link bài tập ở trên uh, Zalo nhá kèm theo đó là sẽ có phiếu bài tập của sách vì vậy là các bạn sẽ in ra và làm cho cô được không nhỉ so now thank you các bạn ngày hôm nay đã giúp cô mở ba ba ải ngày hôm nay và đã thu thượm được 16 trên 61 bức tranh về động vật. Right. Còn uh, hôm nay hơi lượt tiếp với các bạn một chút tại vì là mình chưa thể nào mà mình uh, sử dụng hết tất cả các ải sau được đúng không? Rồi, right, good job và cô hy vọng rằng là trong bài ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là à mình không những là mình học lý thuyết không mà mình còn phải thực hành nữa một số bạn thì có thể do đường chuyển yếu mình không thể bấm được ở trên đó để nó gây cái sự nhầm lẫn cho các con khác rồi không sao nhá and now this is the end of the class today Oh, I don't want to say that, but we need to say goodbye. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay cô sẽ gửi lại ở trên nhóm Zalo nhé một là bài về quizzes là sẽ là một bài tổng hợp về từ vựng trong phần starters và chủ đề của chúng ta là animals right thứ hai là sẽ có phiếu bài tập và các bạn nào có điều kiện in phiếu bài tập ra thì chúng mình sẽ in ra và mình sẽ làm bài trên đó chụp ảnh lại và gửi lại cho cô trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con của Patado nhé. And now, hmm, this end. Say goodbye. You need to press it. Wash your face and go to sleep. Have a good night. Các cô xin phép được mở mic cho các bạn nha. Ôi rất là tiếc hôm nay các bạn sẽ không được vào lớp học hết rồi nhưng mà các bạn làm từ tập trên quiz nha để cô xem tình hình học tập của lớp mình như nào nha. Goodbye, teacher. Good night, Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Xin em nhớ hẹn các bạn vào thứ hai nhá và các bạn nhớ vào đúng giờ nhá. Bye. Cô cô cô lớp cô hôm nay học không cô?